teacher. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Cái này con đã có nào rồi? Đầu tuần có vui không nào? Dạ, Hello teacher. Dạ, evening teacher. Dạ, Hello teacher. How are you? Hello teacher. Đúng tên hả? Vui à? Hello teacher. Hello teacher. Đây nhá. Không mà. Good evening. Cô ba rồi bé ơi. Good evening, cô class. Good, good evening, teacher. So now come back to class today. So do you, have anything to tell me today? Hôm nay có ai mà muốn kể chuyện? Bấm vô đây rồi. Comment để buổi điểm danh rồi các bạn. Bấm vô đây không được. bạn nào đấy? Một số bạn thì lớp mình hiện tại thì cũng đã gần đây thì chúng mình có thể ổn định chỗ ngồi và vào. Cô đi. Đây, chào cô đi. Chào mày. Cô mặt Cô chào cô. Hello teacher. Hello teacher. How are you? Hello teacher. Hello teacher. Ôi, xóa ở đâu vậy? Xóa ở đâu? Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. hello ơn. hello như hello này hello các hello sẽ hello học hello xuống hello á. hello phải. hello Cái hello bấm hello đây. hello bấm vào đây rồi. Không. Cái này. Từ từ. Các bạn sao nhá? Các bạn nào? Chào cô, chào các bạn đúng không nhỉ? Không. Em hiểu luôn chưa? We just have a three minute là. Hello teacher. Hôm nay mới cơ 73. Hello teacher. Hello teacher. Một số các bạn nhá, hôm hôm trước có có phản hồi lại với cô là đừng zoom yếu. Tốt đâu nào. Dạ, cô. Là mình cũng sẽ. Hôm nay con zoom hơi trễ một tí. Nào, mình có Ngọc Huê, Huỳnh có Ngọc mấy bạn nha. Duyên nào, Phú nào, của dồi ôi xem nào. Rồi các bạn nào, nếu mà các bạn đã ổn định chỗ ngồi thì các bạn sẽ mute các bạn sẽ nhá. Và camera chúc các thầy Phương sẽ kiểm tra lớp mình xem các bạn nào đã mở mic ra chưa như Phú là rất là ok này rất là nhớ luật lớp này và bắt đầu mình tắt mic ờ, ờ, camera và mình cho ờ, icon raise hand ok là đã tạo nha chào ừ, cô chị Phương đâu ui dồi ôi sao mà cái hộp cơm nguội của cô hôm nay nào hộp cơm nguội hôm nay chắc là bài tập lắm đúng không rồi xem nào Tinh Ngọc Khuê và mẹ ninh Ngọc Hân Võ Minh Khang Minh Khang hôm nay là để cái background nhìn xịn Ngọc hơn hôm nay để có một cái mới. Di Phong thì ờ, trên bỏ mặt để phí Kim Ngân thì chắc đang làm bài tập đấy Kim Ngân ngồi vào đây con Thầy gù giỏi sinh giỏi iPad để lại tên nhá iPad cô nói Kim Ngân đó, con để lại tên cho cô nhá để tên Ô, mình bài cô đây. Ngân là bé Ngân thì là bé Ngân hiện tại chưa Vũ Lan đi cạnh Cô dạo đi. Đi đi cạnh. Vũ Phương, Minh đây Phương ơi. Không. Em là luôn kéo. Chị ạ. Trúc Linh à. Trúc Linh ơi. Lớp 2BN, Đinh Nguyễn Ngọc Hân. Cô xem luôn. Phương Giang. Hồ Đức Khang, Việt Trung, đúng chi rồi đang thấy ổn định rồi ngọc anh chưa thấy mở cam mà con mở con cho cô nào con thưa cô là con bị hỏng cam à con bị hỏng cam nhỉ ok thế thì đấy nhá thầy vương nghe nhá không thầy được tuyệt vời con ơi cam kìa trần xuân bảo Hoàng Ngọc Nhi, Khánh Oggy Phạm Khánh Hà, Hồng Phúc, Hà Bình An, Oggy Oggy nha, gọi là Oggy. Giờ này các bạn nói nha. nào, Hoài An, Uyên Nhi, An. Mình có hai bạn ăn ăn đâu đúng không À, bạn Bông nào, bạn Bông ơi, để lại tên cho cô nào, mẹ để lại tên cho cô nhá. Phạm Minh Kiệt, Phạm Minh Kiệt nào, uh, Cẩm Tú này, Huyền Chi, Khánh Hoa, Hiệp, ôi Hoàng Hiệp a long time no see baby boy. Hoàng Hiệp là lâu lâu không gặp rồi nhá. Lâu lâu lâu lâu lâu ơi là lâu rồi đấy. thánh Sophia rồi Sophia dạ. giỏi luôn phá cả kính Thiên Ân, Thiên Ân để cô đang xem một loạt lớp mình để cô nhớ tên nhá. Bảo Anh này, Đặng Ngọc Như Ý này, rất là xinh đó sẽ nào bùi trịnh thục quyên dạ. em em ngủ một cái dạ, cài hoa đào hoa trần thành thi hoàng thi này bạn Thùy Dung này Nguyễn Ngọc Bảo An này Lưu Quang Sơn à, xem nào Nhiên Kiên Linh Vũ Hoàng Linh nào Phạm Trương Thảo Lê Đức Minh à, Quang Minh Lan Vũ Hoàng Linh và Linh Lâm hiện tại các bạn cô đang thấy có một số bạn thì vẫn đang không mở cam đặc biệt là bạn Ella này bạn à, Ngô Trọng Đạt bạn Nguyễn Kiệt À, bạn Thắng Nhi theo quy định lớp thì thường thường các bạn mà không ở cam thì uh, chút nữa khi mà đến ừ. giờ thì mình sẽ tự động bị kích ra ngoài đó. Cam ừ. nhá. Right. Ừ là phải cháu không thể ghét lên cháu không Hello teacher áo đâu nha chưa nào con học sinh mới con học sinh học sinh mới ạ không sao hỏi gì lớp của chúng mình nhá hello teacher yes bây giờ nha thầy vương lưu ý cho cô nào đã đến giờ học rồi anh biết anh học sinh lên nha và ba ba hello Yes. Vì uh, đại bảo ờ, công bằng cho các bạn đúng không nhỉ? Đưa cho bé. Okay. Oh, who who is talking? Who is talking? So now, okay. If you are ready for the class today, you uh, need to use the icon raise your hand to let me know that you are ready for the class. Right now, Use the icon raise your hand là các bạn có thể raise hand để có thể cho cô biết là bây giờ bạn đã sẵn sàng với lớp học nhá. Yeah, thank you, thank you. Yeah. Vâng. I see that all are ready. Mute, all right. Yes, of course. So now, các bạn không lo nhé, bởi vì là lớp của cô Ngọc thì đang hướng đến cho các bạn là theo chương trình học của Starter, đúng không nhá? và vâng, theo mỗi một buổi học hoặc là hai buổi học thì mình sẽ học một chủ đề vì vậy là các bạn mới hay là các bạn cũ đi chăng nữa các bạn đều có thể theo học được lớp của mình nhá nếu mà các bạn muốn theo dõi lại những cái buổi học trước thì có thể lên kênh youtube của Pantado hoặc là những cái đường link mà thầy Vương gửi lại sau bài học để các bạn có thể ôn lại buổi học của mình nha So now let's get started The topic today is about the animals, right? the animals the animals động vật nha uh, as you can see that hồi trước thì mình đã có học về chủ đề animals trong lớp học cộng đồng của công học rồi Tuy nhiên hồi đó thì mình lại học về wild animals Hôm đấy mình lại học về toàn những động vật uh, hoang dã và khá là quý hiếm thôi Và hôm nay thì uh, lớp của mình sẽ học về những uh, cái tên nó gần gũi hơn một chút đúng không nhỉ à, các bạn nha ngày hôm nay thì mình à, học sẽ luyện nói khá nhiều vì vậy là các bạn sẽ chuẩn bị cho cô một cốc nước, a cup of water, right? A cup of water. And uh, các bạn sẽ chuẩn bị vở cho cô này để viết từ nha. Right? Nếu mà các bạn học và các bạn chỉ ngồi xem không á, là các bạn sẽ không học được gì đâu. Chí ít là mình sẽ viết từ và sau đó là sau buổi thì mình sẽ làm bài tập. Okay. haven't finished yet. Bird. Luân cô ơi con có học cô Luân Thị nhớ rồi à học sinh cô nhớ thì lại là học sinh giỏi rồi đúng không nhỉ Okay, so now the first one để cho các bạn đi từ đầu nhé thì mình sẽ học từ những chữ cái đầu tiên cơ bản nhất nha. The first one bird. Bird. Yes, do you know this word? Bird. Dành cho những bạn chưa biết biết chữ uh, từ bird còn team thì let me spell it for you. B I R D. D. Bird. Bird. Okay, once again, we have B I R D. Bird. Yes, a bird. A bird, right? Next one, we have cat. Cat. Let's spell it. C A T. Once again, C A T cat. Ok. Nào các bạn tập trung nha, chút nữa cô sẽ gọi một bạn lên để đọc toàn bộ cái từ này đó. Ok. Cat, chính xác bạn nào đã đã biết cách đọc chữ cat rồi các bạn sẽ comment cho cô được chưa nhỉ? C A T. Các bạn sẽ comment cho cô nếu mà các bạn đã biết đọc rồi nha. Ok, good job, good job. Sao nào? Next one. Oh, look at this. Con này thì hầu như là các bạn đều gặp rồi đúng không nhỉ? Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Chicken. Now let me spell it. C, H I C K E N. Good job. Once again. Chicken. Chicken. Okay, Now, Bây giờ cô sẽ xem cả lớp rồi con luyện đọc theo nhỉ. Nào chicken nào. Chicken. Chicken. Ok, nào bạn thử bạn Hương Giang nào. Hương Giang là can you spell it for me please? Can you can you open the microphone? Chicken. Yes. Yeah, it's a chicken. It's the chicken, right? Chicken. Good job. So I want to ask you more. Ok, Ngọc Hân and Elsa nào, Ngọc Hân nào. Ê, Ngọc Hân nhá, bỏ cái icon đấy nhá. Thử nhá. Ok, nào. Sao cứ giận cô hỏi thế ask. Ừ, giờ thế mở mic nào con nào. What is this? Chicken. Yeah, chicken, right? À, thế dạo này các bạn phát âm rất tốt. Nhà con nuôi gà. Rồi. À, có bạn nào lại vào lớp muộn rồi. Thôi nhá. Đấy. So, tốt lắm là chưa thi thoảng cô sẽ đang đọc và cô sẽ gọi uh, kiểm tra ngẫu nhiên đấy để các bạn uh, tập trung nhá. next one cái con mà uh, chicken là xong rồi đúng không phí kim ngân còn đánh vần với các bạn kìa à gì đây cow cow C O W. Yes. Cow. Cow. C O W. Cow. Yeah, it is a cow, right? Cow. Nhưng mà cow này thì khác với cái con cow, à, cái con bò mà ở Việt Nam mà đi cày đi cấy ha. Cái con cow này là để mình lấy sữa ha. Right, cow bò sữa chứ không phải bò đi cày đi cấy đâu dễ đúng không phân biệt cho cô nhá bò đi cày đi cấy là ox còn bò lấy sữa là cow right milk chính xác rồi tốt lắm good job next one dành những bạn nào mà không biết viết từ nhớ là tập trung vào viết bài và vở nhá ờ, cái này là tinh thần tự giác cao nha chứ cô cũng không kiểm tra được đâu nhưng mà các bạn học buổi nào thì các bạn cố gắng phấn đấu và tập trung buổi hôm đấy thì nó sẽ rất là hiệu quả cho các bạn trong cái việc ôn từ vựng và bổ trợ cho các bạn trong cái kiến thức vừa là học kiến thức cơ bản mà vừa là kiến thức các bạn có thể thi được starter theo quy chuẩn Cambridge đó. Okay, next one. Oh, look at this is so cute, right? Cái con này nhìn thì có vẻ rất là hung dữ nhưng mà đợt này là có cái bức tranh này trông khá là cute. Oh, so, how can you uh, speak out this word? Crocodile. Oh, crocodile. Okay, let me spell it. C R O C O D I L E. Ok, từ này hơi khó đọc một chút thì cô sẽ đọc chậm cho con nhá. Crocodile. Ok, crocodile. Crocodile. Crocodile. Ok, chậm này. Crocodile. Crocodile. Yeah, dạ, crocodile. Yes, let me spell it. Không là các bạn lại viết từ sai á. C R O C O D I L E. Yes. Crocodile. Good job, crocodile. Một số bạn thì à, viết từ nhá, cô thấy là trong cái mùa trước mà mình học ấy thì các bạn là hay ờ, để mất chữ e của cô, chữ i của cô, letter i e của cô này. Đó, thì các bạn viết chuẩn nha. Okay, what's this? What's this? Dog. Dog. Chính xác. I love dog. Ngô Nguyên Khang. I love dog. Wow. Good. Dog. Dog. Now, can we spell it? D O G. Okay. D O G. Dog. Không đọc là dog nha. No more dog. I don't want to hear any dog here, right? Dog. Dog. Yes, it's dog. is the dog, right? Not dog. One more time, dog, dog, right? Okay, next one. Ah, yeah, so cute, right? Duck. Duck. D U C K. Duck. Once again. D U C K. Duck. Okay. D U C K duck. Ok, cái con duck này thì thường thường là như nào nhỉ? Ok, and uh, uh, the duck is swimming, right? Swimming, swimming. Ở trên thì trông có vẻ rất là phẳng lặng đúng không? Như kiểu lướt trên mặt nước nhưng ở dưới hai cái chân của con duck này đúng không? Đạp liên tục, mong chưa nhỉ? Cố gắng liên tục. Duck. Cô ơi con vịt. <laughs> yeah, duck, duck, duck. OK, next one. À, còn bạn này sao? Bạn này thì uh, thường thường là các bạn cũng khá ít ít khi nhìn thấy ạ. À, ờ, nhưng mà thôi he. Elephant. Elephant. Elephant. Elephant. Nếu bạn đã biết phát âm được từ này thì các bạn comment cho cô để cô nắm được tình hình nha. Elephant. Elephant. E L E P H A N T Elephant. Elephant. Uh, some uh, students uh, speak uh, this word like uh, elephant or elephant or elephant uh, is, is not right pronunciation, you know. You need to speak about this word by elephant. Elephant. Once again. Elephant. Elephant. Uh, e, e L E P H A N T. Ồ, oh, cô thấy ờ, Khánh Hà đang ờ, chia sẻ chuyện nuôi chó <laughs> con đô la chút nữa kể cho cô nhé. Right. Okay, next one. Frog. Frog. Okay, once again. Frog. F R O G. Frog. If you are ready with the word frog, please comment to the chat box to let me know that you can speak aloud this word correctly. Nếu mà bạn nào mà đã có thể đọc được từ frog một cách chuẩn thì hãy comment cho cô để cô biết là bạn nào đã đọc được từ bạn nào chưa nhá. Đấy, bạn nào đây? Cô thấy ờ, bạn ờ, Ok. Oh. Giraffe giraffe giraffe giraffe G I R A F F E giraffe Wow, can you can you can you speak out this word? Bạn nào bạn nào bạn nào có thể phát âm được từ này chuẩn nào các bạn ghi đây nào. Chút nữa con sẽ gọi một trong số các bạn comment lên đấy để đọc toàn bộ tất cả các cái từ ở đây. Và tập trung nhá. Right. G I R A F F E giraffe giraffe thường thường nhá là tại vì bạn giraffe bạn ấy cao ấy bạn rất là thô cho nên là uh, mấy cái hãng sữa ấy đấy mấy hãng sữa mà để tăng chiều cao cho các bạn là toàn sữa hươu cao cổ này để cao đúng không ờ, ok đấy sữa kia mua hiệu, sữa hươu cao cổ để cao như bạn giraffe luôn mua sữa giraffe để cao như <laughs> bạn giraffe ok next one Goat. Goat. Goat. Goat. G O A T. Goat. Goat. Ah, do you see a goat in the real life? Các bạn đã nhìn thấy bạn goat ở ngoài đời thực chưa? Bạn goat. Bạn ấy khá là thấp ạ. Nhưng mà bạn có cái sừng này. Bạn goat. No. Okay bạn gót này bạn bốn chân này à, thường thường các bạn gót thì có một cái bộ râu xinh xinh ở dưới nó là cái, cái kết cấu lông nhìn trông nó giống cái râu ở dưới bạn ạ đó nhìn này này xong là có hai cái sừng này dạ, yeah it has two horns here xong có cái bộ giống như một bộ râu ở dưới oh yeah it's a goat và hơi lùn lùn một chút nha goat goat right okay uh, some students said to me that, oh, can I speak like this word like uh, what, what, hay uh, God, uh, something like that is, is not okay. God is the correct pronunciation for you. G O C uh, G O A T, God, right? Next one is the big, big, big animals. Hippo. Hippo. Hippo. Hippo. H I P P O. Hippo. Yes. Uh, when we talk about hippo, uh, có một cái loại thuốc đúng không? Có một cái loại thuốc bổ mà có thấy là các bạn cũng hay uống mà có hình của bạn hippo ấy, thuốc bổ hippo rồi. Uh, à, hippo, hippo, hippo. Uh, yes is a hippo bạn hà mã để bạn mập cho bạn hà mã đấy bạn hippo nhìn trông rất là đáng yêu right do you like hippo có bạn nào có nhớ là trong lớp mình có một cái bạn mà có một cái bạn uh, gấu bông ở hình hippo cơ không nhớ là bạn nào có cái gấu bông hình hippo đấy nhưng giờ trước có ấn tượng mãi bạn hippo to lắm ừ? ai ai treo oggy bạn nào trong lớp treo oggy ừ? hippo Horse. Horse. Uh, do you see horse in the real life? Uh, tiếp tục một uh, động vật tiếp theo mà các bạn có thể là hơi hiếm khi nhìn ở ngoài. Uh, it's a horse. Con chú ngựa. Horse. Horse. Horse. Horse. À, Khang bảo là Tú Phương có bạn hippo to đùng. À, rồi. Horse cô là cô thực sự luôn là cô mới nhìn thấy bạn horse này ở ngoài đời đúng hai lần horse thực sự luôn H O R S E horse horse uh, ờ, cũng là để nhắc lại một chút nha thường thường các bạn sẽ phát âm từ này là um, house I don't know đấy à, có một bạn gợi ý này bạn Nguyễn Thanh Mai horse run very fast a horse runs very fast exactly một chú ngựa đúng không chạy rất là nhanh à, chú có thể giúp ích trong việc à, rất nhiều việc đúng không vừa ừ, không những không những là chú chạy nhanh mà chú có cái sức rất là dẻo dai chú có rất là bền sức đúng không nhỉ horse chú ngựa horse right once again horse h o r s e horse ah, okay à, có một số bạn bảo với cô là uh, con quỷ uh, horse con tỉnh ngựa <laughs> okay interesting next one next one lizard à các bạn có nhìn thấy cái con này ngoài đời không lizard lizard l i z a r d lizard lizard l i Z A R D. Lizard. Ok, bạn lizard. Uh, khác với bạn hippo đúng không? Bạn hippo. Vừa nãy có một bạn gợi ý khác bạn hippo là bạn hippo là không có đuôi, không có cái tail đúng không? Thì bạn lizard có một cái đuôi rất là dài. Đặc điểm của bạn lizard này rất là dài, là một loài bò sát là, là đâu? Bạn lizard này thì bạn ấy bạn đuôi dài này. Đó, đuôi rất là dài nha. Lizard. L I Z A R D. Lizard. Okay, next one. À, từ ngày hôm nay cô muốn nói cho các con là từ mice là thể số nhiều của từ mouse. Mouse. Nếu mà muốn nói một bạn chuột thì là a, a mouse là một bạn chuột. Nhưng mà ở đây là có tận ba bạn chuột cho nên mình sẽ nói là là gì nhỉ? mice, mice. Once again, mice, mice. M I C E. Mice. Exactly, mice. Monkey. Monkey. Ô oh, Khánh sao lại cứ request remote control nhỉ? Lớp học cộng đồng thì lại không request remote control đâu nhá. <laughs> Monkey. Monkey. M O N K E Y. Once again. Monkey. M O N K E Y. Monkey. Yeah, do you like monkey? Có một số bạn ấy rất là thích monkey luôn. Cô rất thích bạn monkey tại vì là bạn ấy kiểu nhanh nhạy ấy. Nó nhanh nhạy ấy. Xong rồi hoạt bát, lanh lạy các thứ ấy. Đó cô thì khá là chậm chạp cô lại thích những cái bạn ăn khi lắm à, những học sinh nào <laughs> lì lắm cô á các bạn ăn khi khá lì à thì chưa gặp bao giờ nhưng mà tại vì là cô uh, được mệnh danh là uh, hơi chậm một chút cho nên là cô cứ thấy các bạn nào mà nhanh nhanh là cô hay liên tưởng với bạn năng khi à, uh, okay next one đây bạn mouse đây rồi bạn mouse khi mà chỉ có một bạn chuột đây mouse mouse m o u s E. Mouse. Con thích Tôn Ngộ Không. <laughs> okay. M O U S E. Mouse. Mouse. Uh, we just have a three words left. Uh, we just have a three words left. Okay, next one. Snake. S N A K E. Snake. Snake. S N A K E snake. Uh, for me, cô thực sự rất là sợ cái bạn snake này, tại vì bạn ấy không có chân. Xong bạn ấy còn rất độc nữa. Cô sợ bạn snake này lắm. Các bạn có sợ snake không? À, có bạn thì không sợ snake nhưng mà bạn lại sợ. Spider. Ui, cái bạn một bạn thì không có chân mà một bạn thì lại quá nhiều chân. À, bạn này thì quá nhiều chân luôn. S P I D E R spider. Oh spider right. Một bạn thì không có cái chân nào cả, bạn Snake thì không có chân cô cũng sợ. Mà nhiều chân quá thì lại SOS ngay đúng không? Spider. Oh, <gasps> quá nhiều chân, quá nhiều chân. À, the next one này một bạn mà mà có lẽ là tất cả mọi người phải sợ là chúa tể sơn lâm à, bạn gì nhỏ tiger tiger right tiger T I G E R tiger. T I G E R tiger. À tuổi rắn nào. So Uh, to revise all this, right? Cô sẽ mời ba bạn trong lớp mình để có thể đọc cho cô tất cả các từ ngày hôm nay mình vừa học nhá. Who can, who can, who can? Who can please, who can? Cô thấy có bạn Thanh Mai mới tập trung lắm này, thì cô sẽ mời bạn Thanh Mai đầu tiên này. Ok. Hello, Thanh Mai. Hello, teacher. Yes, good evening, Thanh Mai. So, can you read out loud all of these new words here for me, please? The first one. Bird. Cat. Chicken. Cow. Crocodile. Wow. Dog. duck, elephant, frog, giraffe. Wow. Out. Hippo. Horse. Lizard. Mice. Monkey. Mouse. snake spider tiger Wow, amazing. Thank you Thanh Mai. Thanh Mai này, hôm nay cô sẽ tìm lại trong bảng danh sách uh, cho điểm danh của uh, Pantado nhá để có thể cộng điểm cho Thanh Mai nhá. Đây là lý do tại sao mà cô bảo là khi tham gia lớp học các bạn phải để tên đầy đủ <laughs> bởi vì là nếu mà cộng điểm thì cô mới biết tên đầy đủ tên gì đúng không? Ok, thank you, thank Mai. Xem nào, one more. Cô thấy Ngọc Hân với Ngọc Khuê là là giỏi giỏi Bây giờ Ngọc Hân đọc cho cô thêm cả câu nào. Nào bây giờ Ngọc Hân nhá, có một cái ờ, khó hơn cho con một chút nhá. Bây giờ con sẽ đọc cả câu, mình sẽ không đọc thành từ nữa. Thế con giới thiệu cho cô nào. It's a bird. Ơ, tắt tắt mic rồi sao nhỉ? Hân Hân, can you can you hear me? bây giờ mình sẽ không giới thiệu mình à. uh, it's a bird bird is faster bird is fly À, bird is bird can fly con chim có thể bay đúng không bây giờ con sẽ giới thiệu là đây là nó là một con chim nào it's a bird it's a bird can fly a bird can fly how about the cat What is this? Cat. Is a cat. Is a cat. Yeah. Cat kêu a cat a uh, sound. Meow meow. Sound meow meow. meow meow. Ok. Năm từ đầu tiên nhá. Cứ is earth nào. Mình phải trả lời cả câu nhá. What is this? It's a chicken. What is this? cow. It's a cow. It's a cow. So, uh, bây giờ cow này có cái điều gì con liên tưởng đến nào? Which relate to the cow? Con liên tưởng đến gì nhỉ? Con cow này thì uh, tác vụ của bạn cow là gì nhỉ? Bạn cow này là bạn đi cày không? Bạn đi cày không? No. No, thế bạn làm gì nhỉ? Milk. Milk à bạn chó sữa đúng không thank you thank you ngọc hân đấy ngọc hân để tên này giờ là tí nữa cô sẽ cộng điểm cho ngọc hân nha thank you là tiếp tục khuê nào ủi giờ tay là mỏi mòn mỏi mòn luôn mỏi mỏi mòn mỏi mòn hello teacher hello so can you tell me what it is crocodile crocodile crocodile à, crocodile thì nữa bảo thanh mai đọc lại bây giờ này nào đọc lại vừa đấy thanh mai đọc chuẩn lắm nhá khuê đọc lại nào crocodile crocodile yeah crocodile crocodile đai <laughs> ai dạy đọc đai hu hu nào lại once again crocodile crocodile crocodile oh, thì cũng được rồi nào uh, what color is this what color is this Green. Green. Next one. What is this? Whoop, whoop. This is a dog. Yeah. What color is this? Uh, brown. Brown? Yes. Uh, and, yellow. And yellow. Good job. And um, and, and black and red mm. and uh, uh blue -hmm. Yes, thank you. Next one, next one. It is a duck. It is a duck. So what color is a duck? Yellow and um, black and black. red. Red, exactly. And? And uh, white. White. Okay, next one, the last one. It is a elephant. À, cái này hơi đặc biệt một chút. It is an elephant. It is an elephant. Yes. What mm. color is this? What color it's is it? Red and white. Um, không biết cách. À, màu xám gray, gray. Ừ, buổi hôm sau mình sẽ học về colors mà thì mình sẽ học thêm một số các cái cái cái màu sắc nó nó nó nó đặc biệt hơn một chút nhá. Ok, dạ. thank you Ngọc khuê thank you cộng điểm cộng điểm. Who can, who can, bây giờ cô muốn một bạn 10 từ nào. Vừa nãy là hai bạn đã đã đã thử thử khó rồi, bây giờ một bạn 10 từ nào. Ôi dồi ôi Hoàng Hiệp à, Hoàng Hiệp nào, Hoàng Hiệp. Thank you, thank you, thank you. Hello, good evening. Hello. Yes, dạ, uh, how do you do? Khỏe không nào bé? Yes. Yes, dạ, okay. So, vừa nãy là bạn uh, uh, Ngọc Hân với cả bạn uh, Khuê đúng không nhỉ? Bạn Khuê là đã thực hành uh, hơi uh, 5 các 10 từ đầu tiên với với việc là cái câu này hơi dài thế bây giờ Hoàng Hiệp đã quen được cái cách đấy chưa để có thể là uh, thay các bạn là làm tiếp 5 từ nữa nào. Okay. Yeah, next one. What is this? Frog. Frog, okay. Can you tell me, it is a frog big or small? It's big. Big, though. So in this picture, it's too big, right? And uh, what is this? What it's is this? A giraffe. Yeah, it's a giraffe. So can you tell me it is short or tall? It's tall. Yeah, it's tall. How about this one? What is this? What is this? It's a goat. Uh, can you tell me a goat um short or tall? Short. Short. And how a hippo, right? we know this is a hippo, but now can you tell me, is this big or small? It's big. And uh, next one, what it is? It's a horse. Uh, a horse run fast or slowly? The horse runs fast. Good job. Thank you, Hoàng Hiệp. Good job. Good job, good job. So now next one, con muốn kiểm tra xem là bạn nữa nào. next one next one next one next one hoàng hiệp nha đó phạm danh hoàng hiệp chút nữa lại có cái tích ở trong bởi vì thường thường đăng nhập vào zoom ấy thì sẽ có điểm danh mà à, nó sẽ từ điểm danh mà cô không cần điểm danh đâu cô sẽ lấy cái bảng danh sách đấy Được chưa cô sẽ cộng điểm who can còn mấy từ nữa thôi giơ tay nào who can who can cô xem nào đặng ngọc như ý nào new one good evening như ý a thing. Yeah, so now next one you eat. Can you tell me what it is? It's a lizard. Yeah, it's a lizard. What color is a lizard here? It's green. Good job. So uh what are these? What are they? What are they? They are mice. They are mice. Um, how many mice can you see? How many? Three mice. Good job. So now what is this, baby? It's a monkey. Yeah, it's a monkey. So can you tell me the color of the monkey here? The color of the it's monkey. Brown. Wow, it's brown. And white. Right. black. Black. Good job. Oh, nice one. We all know that little mouse is easy, so can you tell me what it is? It's a snack. It's a snacks. Oh, what does snack sounds? Oh, where's my student? What student của mình? Nào, sao như nào nhỉ? Đấy, trường hợp đang học. Nào, thì con snack kêu như nào nhỉ? Snack. Snack ok khi mà nó kêu như nào con biết nó kêu nào biết nó kêu là gì đúng không à, bạn này có chân không any legs here no no how about this one what it is it's a spider how many how many legs in a spider There are six legs. Yes. And the next one, what it is? It's a tiger. What does the tiger sound? What does the tiger sound? The, the tiger sounds. Sound. Grew. Grew. Okay. Good job. Thank you. Các bạn ngày hôm nay rất là tốt. Không những là chỉ uh, việc mà cô hỏi từ mà các cầu những câu hỏi thêm những cái câu hỏi mà linh hoạt hơn thì các bạn đều trả lời được bằng tiếng Anh mà rất ít khi mà cô phải giải thích tiếp bằng tiếng Việt nha rất là tốt cả nhà ha nào so mình học từ thì cũng phải đến lúc mình luyện tập đúng không nào uh, we need to move a story nào trước tiên thì mình sẽ à we need to move a song sau khi học về animals đúng không nhỉ? Thì mình sẽ xem strong của chúng ta ngày hôm nay sẽ về động vật gì nhá. Let's start it. Ah, 10 yellow chickens. The song today is about 10 yellow chickens. Bài hát của chúng ta hôm nay về 10 chú gà màu vàng. Xem là hôm nay 10 chú gà màu vàng à, làm gì mà để chúng ta phải xem nhá. Okay, let's start it. Ten yellow chickens sitting on the wall. Ten yellow chickens sitting on the wall. But when one yellow chicken accidentally falls, there'll be nine yellow chickens sitting on the wall. Nine yellow chickens sitting on the wall. Nine yellow chickens sitting on the wall. But when one yellow chicken accidentally falls, there'll be eight yellow chickens sitting on the wall. Eight yellow chickens sitting on the wall. Eight yellow chickens sitting on the wall. But when one yellow chicken accidentally falls, there'll be seven yellow chickens sitting on the wall. Seven yellow chickens sitting on the wall. Seven yellow chickens sitting on the wall. But when one yellow chicken accidentally falls, there'll be six yellow chickens sitting on the wall. Five, four, three, two, one yellow chicken sitting on the wall. One yellow chicken sitting on the wall. But when one yellow chicken accidentally falls, there'll be no yellow chicken sitting on the wall. Oh, đây là cuối cùng là các, các yellow chicken này rơi hết rồi đúng không? Tiếc quá nha, tiếc quá nha ok là dành cho những bạn nào mà hôm nay mà tham gia lớp học thì chút nữa cô sẽ gửi cái bài hát này à, lên uh, lên nhóm nha theo nhà giải trí một chút thôi nào come back cho bài tập ngày hôm nay uh, listen là các bạn chuẩn bị nào giấy bút này chuẩn bị giấy bút nào và một uh, chiếc tai thật là sạch sẽ để chúng mình có thể nghe rõ nha nghe rõ từ nào nghe rõ các đặc điểm nào bài này là chúng mình sẽ nghe đặc điểm của uh, động vật đúng không đặc điểm cái feathers của animal sau đó thì mình sẽ match cho phù hợp với cái hình ảnh ở đây ha right let's start các bạn sẵn sàng chưa ô sao bây giờ vẫn có bạn vào lớp nhảy thành các bạn vào lớp muộn quá đây lớp muộn là không có vừa vào đâu phải nhắc lại một lần nữa nha teacher em không nghe thấy nhạc ồ sao anh không nghe thấy nhạc không có mà nào bây giờ để cô stop share nhá để cô xem là đã bật âm thanh chưa này uhm, có rồi ha nào chuẩn bị giấy bút ok where's your paper and pencil here các bạn nghe rõ và ghi chú cho cô nha cả lớp chuẩn bị comment đáp án nào I'm small and green I live on and in water. What is this? I can jump. I eat insects. What am I? Okay. What am I? Tôi là cái gì đây? Tôi là con gì nào? Frog? Hồ. Is that the frog? Tại sao cô lại chọn frog nhỉ? Đây cô sẽ gọi một bạn nhá. Cô gọi một bạn nào. Cô thấy uh, ai bảo frog nào? Đinh bảo Linh nào thì cô sẽ gọi Đinh bảo Linh nào một đáp án rất là nhanh cô sẽ gọi đinh bảo linh để giải thích cho các bạn nào ơ ơ sao không không không không không tìm được đinh bảo linh nhỉ cô gọi phạm thùy dung nào đây dung nào yes good evening good evening teacher yes so why do you choose frog? Tại sao con lại chọn là con frog để con nghe là những gì rồi để, để hướng dẫn các bạn nào? Green. The cow is green. À, con thấy nó green. Thế con lizard cũng green mà. Kitchen. Con nghe được. Kitchen. À, thế còn đặc điểm gì nữa không nào điểm gì quên quên quên bạn, bạn bạn này bạn sống ở đâu nhỉ? Vừa nãy trong đài người ta bảo là bạn này sống ở đâu nhỉ? Can you hear it? In water. In water. À in water. Wow. Bây giờ này học sinh của mình là nghe giỏi nhỉ? Hay là nhá. Excellent. Excellent. I'm a frog. i a fraud. Okay, next one. Thank you. Thank you Dung ha. Okay, next one. Hôm nay mình sẽ chiến đấu với 10 bạn nha. I'm very small. I like cheese. Cats don't like me. Hmm. I can run very fast. What am I? Okay, what am I? Ô Đức Khang nào, Có thấy bạn Khang là bạn comment khơi nhanh ấy. Ô Đức Khang. Có rất nhiều bạn nhé mà cô uh, rõ là cô comment ở đây à đây. Trường Trần Quốc gì đấy. Nào. Khang. Uh, yes. Why you choose mouse? Why you choose mouse? it's more tea. À, because it's small and like cheese đúng không? Bởi vì nó khá là nhỏ và thích à, phô mai. Thế còn một cái đặc điểm nó khác mà con chọn luôn là mouse không? Đoạn sau ấy. À, đoạn sau là bảo là cats don't like me. Cái bọn mèo mèo không thích tớ đâu, đúng không? Okay. Mouse chính xác. Excellent. Ngô Đức Khang. I'm a mouse. Có comment rất là sớm. Ok next one. Next one. I give you milk. I have four legs and I eat grass. What am I? À, Tú Phương nào. Cô đang thấy có Tú Phương có đáp án trả lời đúng và Tú Phương sẽ giải thích cho các bạn nha. cô chưa thể comment chữ Tú Phương ở đây. Oh. Where is Tú Phương? Here, here. Tú Phương, Tú Phương. Yes, teacher. Yes, why you choose the cow? Because um something. I give you milk. I have four I legs and I eat grass. What am I? I give milk you. Uh, à, milk. I have four legs. Yeah, four legs. Bốn I chân. eat grass. À, ăn cỏ. What am I? I am a cow. Yeah, yes, good job. À, cho sữa này, bốn chân ăn cỏ. Excellent. Excellent. I'm a cow. I'm a cow, right? Next one now. I eat grass. My body is white or black. People make clothes from my wool. What am I? Hmm. Bạn gì I eat grass. My body is white or black. People make clothes from my wool. What am I? Ok, cô để cô tua tua lên lên lên lên xem nào. Có hai luồng đáp án ở đây. Có bạn thì bảo là ship, bạn à, bạn ship, bạn thấy bạn Minh Ngọc ấy, mời cô mời cô em cô mời em đi cô ấy. Ờ, ship còn bạn thì bảo là bạn là hippo. Bạn uh, Hiệp cũng bảo đây là ship, Tú Phương bảo là ship, Ngọc Khánh ship, Ờ, Khang bảo là goat goat Thanh Mai bảo sheep à thế bây giờ làm nào nhỉ thế là con sheep hay con goat good job I'm a sheep I'm a sheep <laughs> you know bởi vì cái con này vừa nó, nó nói là gì nhỉ à, tôi có màu trắng hoặc là màu đen à, mọi người lấy lông <laughs> nên nó là sheep ha sheep ừ, chúc mừng các bạn dùng sheep nha cái từ này hơi dễ nào bây giờ để tiết kiệm thời gian một chút thì cô sẽ uh, gọi một bạn nha I'm big and grey. I live next to water in Africa. Okay. What am I? What it is. What it is. À, các đáp án đều hướng về hippo nhưng các bạn nào giải thích cho cô được không? Who can? Cá, Dương bảo cá. Hippo. random nha cô thì các bạn comment nhanh quá thì cô không biết là cái tên nào nó nhanh nhất thì bây giờ cô sẽ random một bạn ha giơ tay trước màn hình nữa nào giơ tay trước màn hình thì cô nhìn nó dễ nào giơ tay trước màn hình cái you raise your hand if you know the answer ờ, tại sao lại chọn hippo nhỉ thấy các anh chị là có người bảo là fish có người bảo là hippo à có bạn giải thích là ngọc khuê ngọc khuê bảo là hippo vì big nên con nghĩ vậy à thế con fish thì có big không à, con fish thúy dương cũng rất là khăng khăng là con fish à, bây giờ có hai luồng đáp án được chưa mình có hai luồng đáp án để phải làm nào làm nào bây giờ nhỉ who can people is great in water and big. Wow, thế bây giờ mình sẽ phải mời Oggy Phạm Khánh Hà nha. Một câu trả lời khá là thuyết phục. Uh, okay. Hippo is great, Thanh Mai, good job. Hello. Yeah, good evening. Why do you choose hippo, not fish? Fish giống, fish giống với nước, uhm. nó có lên. À. Thế vừa nãy con nghe được đài nói cái gì nhỉ? Nó sống dưới nước. Sống dưới nước. Nó màu. Nó màu. Ừ. Nó như nào? I'm big and gray. I live next to water in Africa. What am I? Đúng không? I'm big and gray. Tôi rất là to lớn và tôi có màu xám nha và tôi chỉ sống ở vùng nước ở Africa thôi. Africa. Africa. Hippo. Good job. Good job. I'm a hippo. Hippo. Rồi, không thấy các bạn thấy có những bạn thấy bảo live in the water ờ, cái là là là fish luôn đúng không? Thank you bởi vì cô thấy uh, Oggy vừa nay có trả lời cái câu là như thế cô mời mời Oggy lên giải thích không nhỉ? Thank you. Đấy, hippo ghi là hippo is great in water and big cái này. Đấy. Oggy nghe được hết đó. Thank you. Yay, good job. Now we just have a five question left mình chỉ còn có ba câu thôi nhá mình uh, comment nhanh cho cô nào I'm long I don't have legs I eat meat What am I à Minh Ngọc mời cô mời em đi thì chắc chắn đời bây giờ cô sẽ mời em rồi tại vì em toàn là người comment rất là nhanh rồi nè rất tò mò Hello, teacher. Ah, good evening. So, uh, what is your name? What is your name? Con tên gì nhỉ? Con tên gì? Con tên Minh Ngọc. À, Minh Ngọc à? Minh Ngọc thật à? Ờ, oh, thích cùng tên với cô đấy. À, cô là Bảo Ngọc ha. So now, why you choose snack? It's very long. Mm. It's có biết là long rồi tức là có chân không dạ không không đúng không nếu mà có chân thì thì mình có thể chọn con ly giát cũng được đúng không mình con ly giát cũng long mà long là dài ấy uh, thank you nhá trong cái đoạn hội thoại vừa uh, ờ, vừa trong bạn miêu tả vừa rồi nó nói là I am very long này no legs này đúng không và ăn thịt it means very good yes đúng không đúng I'm a snake. Snakes. Cái tiếng kêu khó chịu thật sự luôn đấy nhỉ. Thank you Minh Ngọc, Minh Ngọc uh, uh, Minh Ngọc và Thanh Mai là hai cái nhân tố mới nổi gần đây thì cô thấy là học rất là uh, nhanh này, học khá là giỏi và comment nhanh ấy. Được. Được rồi, cố gắng với các con nhá. Lớp mình có hai bạn mới là đấy. Còn các bạn cũ thì vẫn rất giữ cái phong độ gọi là đàn anh đàn chị. Rất là rất là tiên tiên phong luôn. Rất giữ phong độ I'm small and long. I can run very fast. I eat insects. Okay. What am I? What am I? Rộng gian ghê. A à, Ngọc Khánh. Cô xin mời Ngọc Khánh nha. Cứ người nào mà comment uh, comment cái là Ngọc Khánh đâu rồi? Ngọc Khánh à Ồ cô chưa nhìn thấy Ngọc Khánh à, cái Ngọc Khánh nào nhỉ thế rồi à phải Nguyễn Ngọc Khánh này cơ nào Khánh mở mic cho cô nào Yes, can you hear me? Can you hear me? Con nghe được cô không? À, tiếng hơi bé đó, con nghe nói to một chút nào. À, không nghe được, không nghe được mặc dù cô bạn Khánh cũng đã mở mic rồi. Bạn Lisa à, à rồi đây đây đây tại sao nhỉ tại sao con chọn lizard nhỉ ui bây giờ mới nghe được tiếng Thế con mở lại mic cho Khánh nhá yes can you hear me yes yes tại sao con chọn lizard nhỉ tại sao nhỉ lizard thế bạn nào giải thích Nào bây giờ cô sẽ ờ, sẽ đáp án luôn đi cô chần chờ gì nữa. Very good. Yes, I'm a lizard. Lizard. Đây bạn này bạn long, bạn cũng long đúng không? Ở ờ, bạn small nhưng mà có một cái đặc điểm là bạn ấy ờ, mặc dù có vẻ như miêu tả giống bạn snack nhưng bạn này lại ăn insect có nghĩa là ăn côn trùng. Còn bạn snack cái này ăn thịt cơ, tớ thích ăn thịt cơ, còn bạn này thì lại ăn côn trùng nhá. Next one. I have a very long neck and body. I eat leaves from trees. Hmm. What am I? What am I? À, Võ Minh Khang nào comment ờ, đúng ờ, đúng đúng chữ nhá. Đúng từ nha. Rồi phí Kim Ngân, mặc dù là Minh Khang phát hiện trước nhưng mà Kim Ngân thì lại comment là đúng từ cho nên là mình đành gọi Kim Ngân rồi nào Ngân ơi Kim Ngân nào nhím ok good evening yes dạ, why you choose giraffe con nghe thấy là long neck. long nẹt right long neck đúng không cái gì ạ rất là dài thi đang dạy nhá ờ, bây giờ có phải là long neck đúng không cổ dài còn cái gì dài nữa nào còn gì dài nữa cả lớp cả lớp à còn người dài chứ bạn ăn gì con em nghe được không bạn ăn cỏ cây ạ à, ăn cây ăn cỏ ăn cỏ ăn cây ăn lá cây đúng không nhớ ăn lá cây tại vì à leaf đúng rồi không phải le leaf là <laughs> leaf nha ăn cái leaf uh, l e a v e ấy là tại vì cổ bạn cao ấy, cho nên là bạn ấy ăn ăn được những cái lá ở trên cao uh, tốt great I'm a giraffe ok next one còn hai cái nữa cả lớp nha, cả lớp là tập trung nào. Lớp mình lại làm tốt lắm. Next one, next one. I'm small. I can sing and I can fly. Mm. What am I? What am I? What am I? Ai Ngọc Khánh à? Ngọc Khánh comment lại bị thôi <laughs> lại Tú Phương à, Tú Phương gọi rồi thì mình gọi uh, Khang nào. À Khang lại comment sai. <laughs> Ngân comment đúng rồi vừa gọi rồi à, Hà Bình An thì bảo đây là it is a chicken <laughs> it's a chicken no, it's not it's not a chicken chicken có fly ở đâu ai bảo chicken fly được bird bảo anh nào <laughs> nào bird mà great I'm a bird <laughs> bird nha nhìn cái hình cấu cấu tạo nó giống giống cái chicken nào bây từ cuối đây cô sẽ không gọi nữa Tôi không gọi nữa nha. Next one. You can find me in the sea. I love swimming. Yeah. What am I? Now, you can see me in the sea. Bạn có thể thấy tôi ở dưới biển. I can swim. À, tôi có thể bơi. Fish. Very good. good. Yes, I'm a fish. So now, fish đã kết thúc buổi học ngày hôm nay nữa thì các bạn đều rất là tốt trong phần nghe tuy nhiên là cô biết rằng là một số bạn thì vẫn chưa có khả năng nghe được ồ Ngọc Khánh cô vẫn ghim ở đây nào mình vẫn chưa có khả năng nghe được từ là tại vì sao nhỉ những cái từ này thì có những bạn đã học đi học lại học suốt rồi còn có những bạn thì chưa học bao giờ và khi mà mình dùng tiếng Anh ấy mình không thể không thể nào mà chỉ học mỗi là từ này nghĩa là gì đúng không mà mình còn phải học thêm à, mình còn phải nghe nhiều hơn về đặc điểm này mình còn phải nhanh nhạy hơn về màu sắc này và đặc điểm của nó thì mình mới nghe được thì uh, trong bài ngày hôm nay cô sẽ gửi bài tập trong sách bài tập cho các con ở trên nhóm Zalo nhá để các bạn có thể luyện từ này và đặc biệt là luyện nghe luyện nói nhá chứ nhiều khi là cô dạy đông á thì cô chỉ dạy những cái cơ bản được thôi còn những cái mà chi tiết hơn thì mong là các bạn ở trong lớp mình có tinh thần tự giác hơn nhá để cái tinh thần cũng như là cái kết quả học nó tốt hơn and now this is the end of the class today thank you for all your attention goodbye and have a good night you need to press the teeth wash your face and go to sleep. Goodbye. See you then. And then I will open all the microphone for you. Goodbye. The party teacher. Teacher. Teacher. Teacher. Teacher. Cô ta teacher. Teacher. Teacher. Teacher. Ơi, lớp một thư là mình là sẽ Nếu mà có gì muốn chia sẻ thì uh, hôm sau dành chuyện nhắn tin uh, trước giờ học nha. Cái này cũng rồi lớp cô Thư tuần này học không? Có lớp cô Thư tuần này có học nha. Goodbye. Ờ, Goodbye. Phải tăng level thì học lên lớp cô Thư nha. Bye bye bye bye. Ôi. Dạ. Thích ăn gì? Ờ, con định hỏi là thằng thằng làm thích ăn gì? Thằng làm thích ăn uh, insert. Không phải thằng làm có hà mã. Con con con con con thằng làm thích ăn uh, con trùng là hà mã hà mã thích ăn quả dưa hấu hà mã thích ăn dưa hấu thế bây giờ bây giờ tú phương biết hippo của tú phương ăn gì không quả dưa hấu cô đó I don't know ờ. ăn dưa hấu ăn dưa hấu quá này hôm sau cô đính chính ra xem con hà mã thích ăn gì nhá ăn dưa hấu con hiểu về hà mã nhưng mà không bao giờ biết nó ăn gì nhá ờ.